hai hôm đều về cái bộ đề 14 khá là dị phải không ạ thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta không có đầu nào chúng ta bị gãy đuôi thì chúng ta có đuôi 8 anh em nhé về phần lô ba nháy của chúng ta ngày hôm qua thì có con 84 này lô hai nháy của chúng ta thì có con 91 này 56 và con 59 này và con 79 này và con 02 Ngày hôm qua thì ở trên kênh của chúng ta thì có 1, 2, 3, 4, 5 con lô hai nháy anh em nhé Và một con lô ba nháy là con 84 này Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 1991 là cũng rực rỡ anh em nhé 191 nháy và 912 nháy Cặp này của chúng ta ngày hôm qua thì về 3 nháy anh em nhé Đầu 9 của chúng ta thì có 9196 Thì con 96 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn Thì ngày hôm qua thì mình à, không lên video cho anh em bởi vì chúng ta trên kênh của chúng ta thì hai hôm chúng ta gãy thì ngày hôm qua chúng ta nghỉ nhưng mà kết quả của ngày hôm qua thì nó vẫn về cái bộ đề 14 anh em ạ nếu mà có bắt thì ngày hôm qua thì đề thì chúng ta cũng không ăn được đề đâu đề nó quay như này thì rất khó để mà bắt đó thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề kết hợp với lại độc thủ đề ba càng để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu độc thủ đà của chúng ta kết hợp với ba càng đường cầu này của chúng ta thì à, chạy từ ngày thứ hai này chúng ta lấy ở cái dạy 6 này kết hợp dạy 5 càng rồi chúng ta lấy ở giải tư này con 9 này chúng ta lấy bóng anh em nhé 9 lấy bóng chúng ta có 9 bóng 4 này con 4 này ghép sang con 6 này chúng ta có càng 5 này đề bốn mươi sáu ghép theo đường mũi tên này để chơi cho ngày mùng 9 tháng 5 này <coughs> ngày mùng 9 tháng 5 của chúng ta đề về 46 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 4 này và ăn thẳng con 46 này em nhé càng của chúng ta là càng 546 thì chúng ta ăn được cái càng 5 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có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 chúng ta có con 65 anh em nhé một số 65 kết hợp với đầu 6 và càng 5 cho mình đây là cái đường cầu đè kết hợp với ba càng về một cái bộ đè của chúng ta thì em để ý luôn đây cho mình này bộ đề của chúng ta Đường cầu này chạy từ ngày Chủ nhật anh em nhé Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5 này Chúng ta lấy ở cái dãy 6 này Hai con này chúng ta ghép vào với nhau Chúng ta có bộ đề 13 này 131 này 181 này 636 686 để chúng ta chơi ngày mùng 8 tháng 5 này ngày mùng 8 tháng 5 của chúng ta đề về 81 thì chúng ta đã ăn được con đề 81 này trong bộ đề 13 phải không ạ tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 14 này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 thứ hai này dạy 3 và dạy 4 anh em nhé con số thứ hai bộ số thứ hai ở dãy tư này và con số thứ ba bộ số thứ tư ở dãy 3 hai con này thì chúng ta ghép theo đường mũi tên này cho mình bộ đèn 14 chơi cho ngày mùng 9 tháng 5 này ngày mùng 9 tháng 5 của chúng ta đề về 46 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 14 này tiếp tục đường cầu này của chúng ta lại có bộ đề 14 để chơi ngày mùng 10 tháng 5 ngày mùng 10 tháng 5 của chúng ta đề về 96 thì chúng ta ăn tiếp con đề 96 trong bộ đề 14 anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 24 này 242 này 292 này 747 và 797 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn để cho mình bộ đề thứ ba này <coughs> cũng chạy từ ngày thứ hai ở giải 5 và giải 7 con số thứ hai bộ số thứ hai giải 5 và con số cuối cùng bộ số thứ 3 giải 7 này thì chúng ta có bộ đề 14 đợi chơi cho ngày mùng 9 tháng 5 ngày mùng 9 tháng 5 của chúng ta đề về 46 thì ăn trong bộ đề 14 tiếp tục thì chúng ta lại có bộ đề 14 để chơi cho ngày mùng 10 tháng 5 này ngày mùng 10 tháng 5 của chúng ta thì đề về 96 thì chúng ta ăn tiếp trong bộ đề 14 này thì tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 34 anh em nhé 343 này 393 này 848 này và 898 đường cầu này của chúng ta trong buổi uh, chiều ngày hôm nay cũng chỉ có 8 số thì chúng ta có 3 bộ đề kết hợp với lại độc thủ đề của chúng ta là con 65 anh em nhé chúng ta kết hợp lại cho mình trùng cầu thì vào tiền không trùng cầu thì thôi về đường cầu lô của chúng ta thì mình chốt luôn ở cái bạn chốt cho mình thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 11 tháng 5 anh em nhé về đường cầu lô thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ là con 26, song thủ lô là 8998. Độc thủ đề của chúng ta là con 65. Thì anh em để ý những cái đường cầu này của chúng ta thì tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay này. Cái thứ nhất là con 54 à, và 59 này. Và con 929 à, này. Và con 24. Và 343